trong hồi đêm xuân say trong tiếng nhạc vang ngân điều trèo khuya về dưới ánh trăng treo mượn câu hát của làng trèo tìm nhau trăng y sáng y bên y cầu em nhớ khi Oh. 随。